Phần thứ nhất, cô và Toliha sẽ hướng dẫn các con cách lập bản báo cáo hoạt động. Báo cáo hoạt động con cần đi theo một tiến trình cụ thể và bây giờ chúng ta sẽ xem tiến trình đó là gì. Chúng ta sẽ cùng vào phần tìm hiểu bài. Ở chủ điểm này, chúng ta sẽ thực hành phần báo cáo kết quả thi đua theo chủ điểm noi gương chú bộ đội. Với chủ điểm này, thường các con sẽ triển khai trong tháng 12. Vậy làm thế nào để con báo cáo được hoạt động trong tuần qua của tổ con? Mời các con cùng theo dõi trên màn hình. Đây là một phần mẫu báo cáo và qua đó chúng ta sẽ xây dựng tiến trình của bản báo cáo. Trước hết, các con sẽ cùng đưa ra lời giới thiệu. Thưa các bạn, tôi xin báo cáo kết quả thi đua của lớp ta trong tháng noi gương chú bộ đội vừa qua. Như vậy, con cần phải có lời giới thiệu đầu. Sau đó, con bắt đầu đi vào các mục. Mục thứ nhất, con đưa ra nhận xét về các mặt. Các mặt mà con có thể báo cáo trong tuần qua đó là học tập. Ví dụ, con có thể đưa ra lời nhận xét về học tập như thế này. Phần đông các bạn đi học đúng giờ, học bài và làm bài đầy đủ, ý thức kỷ luật tốt, nhưng vẫn còn hai bạn nói chuyện riêng trong giờ học. còn đưa ra những thống kê cụ thể về kết quả học tập của bạn. Ví dụ nhé, cả lớp đạt 55 điểm giỏi, 90 điểm khá và không có điểm kém. Đây chỉ là phần ví dụ thôi nhé. Tiếp tục, sau phần báo cáo về học tập bao gồm cả ưu điểm và cả những việc cần nhắc nhở với những con số thống kê cụ thể để thuyết phục các bạn thì chúng ta sang phần thứ hai đó là phần lao động